Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Mấy năm gần đây, thông tin về việc thành phố Hà Nội sẽ đưa 5 huyện là Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng lên quận đã được truyền thông rộng rãi. Điều đó khiến người dân của năm huyện này cùng các nhà đầu tư bất động sản hết sức mong ngóng. Và mới đây, ngày 3 tháng 3 năm 2023 vừa qua, thông tin chính thức đã được đưa ra. Theo đó, quý 4 năm 2023,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 Ủy ban Nhân dân sẽ chỉnh Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đưa hai huyện là Đông Anh và Gia Lâm lên quận. Sau đó, trình chính phủ và thường vụ quốc hội vào quý cuối cùng của năm. Như vậy, theo lộ trình là hai huyện Đông Anh và Gia Lâm sẽ lên quận trước. Theo quy định, để đưa huyện lên quận phải đạt 31 tiêu chí, từ xã lên phường có 16 tiêu chí, qua báo cáo của các huyện và giả soát sơ bộ từ sở, ban ngành, hai huyện Đông Anh và Gia Lâm đã đạt tiêu chí tối thiểu. Với một số tiêu chí chưa đạt, thành phố đề nghị hai huyện xây dựng giải pháp cân đối nguồn lực để thực hiện, tổng hợp các khó khăn, đề xuất về các sở chuyên ngành để tháo gỡ. Đối với ba huyện là Đan Phượng, Hoài Đức, Thành Trì, Việc trình hồ sơ lên Hội đồng Nhân dân thành phố được thực hiện trong quý 3 năm 2024 và báo cáo chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2025. Theo báo cáo, kết quả thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2022 về hai tiêu chuẩn là diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính. Đối với hai tiêu chí huyện thành quận, cả năm huyện đều đạt. Đối với hai tiêu chí xã thành phường, hầu hết các xã đều không đạt. Huyện Đông Anh có 16 trên 24 xã đạt. Huyện Gia Lâm có 4 trên 22 xã đạt. Huyện Hoài Đức là 3 trên 22 xã đạt. Và huyện Thanh Trì là 2 trên 16 xã đạt. Huyện Đan Phượng là 2 trên 16 xã đạt. Đến nay, chỉ có huyện Gia Lâm có dự thảo phương án đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các huyện còn lại chưa báo cáo. Kết quả huyện tự đánh giá thực hiện các tiêu chí thuộc nhóm các cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Cả năm huyện đều chưa đáp ứng đủ 31 tiêu chí huyện thành quận và 16 tiêu chí xã thành phường. Theo báo cáo đánh giá của các huyện và ra soát sơ bộ của các sở, ngành về tiêu chí huyện thành quận, hai huyện Đông Anh và Gia Lâm đã đạt mức tối thiểu quy định. Đối với nhóm cơ sở hạ tầng đô thị, huyện Gia Lâm đạt 24 trên 25 tiêu chí, huyện Đông Anh đạt 22 trên 25 tiêu chí, các huyện còn lại chưa đạt. Về tiêu chí xã thành phường, huyện Đông Anh đã đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị 10 trên 13 tiêu chí, huyện Gia Lâm đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị theo phương án điều chỉnh địa giới 10 trên 13 tiêu chí. Bên cạnh đó, hiện nay, theo quy định chung xây dựng thủ đô, bốn huyện là Gia Lâm, Đồng Anh, Đan Phượng, Hoài Đức vẫn còn một phần là khu vực nông thôn, nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị, theo báo cáo của năm huyện. Đến nay, còn 8 tiêu chí do 6 sở, ngành phụ trách đang vướng mắc trong việc xác định phương pháp tính toán và đang xin ý kiến hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản. Quy định pháp lý về cách xác định, phương pháp tính toán chưa rõ ràng, chưa thống nhất được phương pháp tính. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có 3 đến 5 huyện liên quận. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng nếu dàn hàng ngang thì khó thành công. Vì thế, thành phố chọn Đồng Anh, Gia Lâm để ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chí đưa hai huyện liên quận vào năm 2023. Huyện Đông Anh diện tích hơn 180 km vuông, dân số khoảng 380.000 người, có 23 xã, một thị trấn. Đến nay, 23 trên 23 xã thuộc huyện Đông Anh đã đạt và cơ bản đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Đông Anh có thêm 8 xã là Kim Trung, Đồng Hội, Dục Tú, Cổ Loa, Vân Nội, Nỗ, Việt Hùng, Nam Hồng hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện lên 12 xã và xã Liên Hà đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, cùng với những công trình giao thông hiện đại như cầu Đông Trù, đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, nhiều dự án lớn đang hình thành ở Đông Anh – đưa huyện này trở thành ứng cử viên sáng giá đạt nhiều tiêu chí để trở thành quận vào năm 2023 này. Còn đối với Gia Lâm, huyện Gia Lâm gần 115 km vuông, dân số là khoảng 280.000 người, có 20 xã và 2 thị trấn. Tại thời điểm cuối năm 2022, qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã đánh giá 11 xã trên địa bàn huyện Gia Lâm đều đạt kết quả rõ nét trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Theo đó, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thống nhất hoàn thiện trình hồ sơ Ủy ban nhân dân thành phố xem xét công nhận 11 xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của huyện Gia Lâm. Cùng với kết quả tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, năm 2022, công tác xây dựng huyện thành quận, xã thành phường của huyện Gia Lâm cũng tiếp tục đạt được các mục tiêu đề ra. Đến thời điểm này, qua giả soát đánh giá, huyện Gia Lâm đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường. Hiện tại, Hà Nội có 12 quận, 17 huyện và một thị xã. 4 quận trung tâm là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng được thành lập ngày 4 tháng 11 năm 1954 Hơn 40 năm sau, thành phố có thêm quận thứ năm là Tây Hồ vào năm 1995 và Thanh Xuân, Cầu Giấy vào năm 1996. Tiếp đến năm 2003, thành phố lập các quận Long Biên, Hoàng Mai. Năm 2009 là quận Hà Đông, được thành lập trên cơ sở thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Hai quận mới nhất được thành lập vào cuối năm 2013, đó là quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm